Nội dung video có mang tính chất giải trí, mang nhiều từ ngữ bựa và gắt vô lý, không phù hợp cho nghiêm túc boy và đàn ông đang cho con bú, cân nhắc trước khi xem. Hey yo, hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh à, Ốc Ngó SCP nha. Đây á, là chuyên mục độc quyền của kênh, thì có lẽ là mình chưa thấy ai làm nên mình làm cho anh em coi vui thôi. Thì cái này nội dung này mình cũng chỉ học sơ sơ và không phải là quá chuyên nghiệp nhưng mà mình cảm thấy nó vui là được và chuyên mục này có có tên là SCP 6789 à, kể chuyện vừa Mọi người đừng quên nhé. Anh em hãy share giúp mình cái series này. Nếu mà đạt được 75 like trên video này mình sẽ tiếp tục ra phần 2 và sẽ soạn nhiều nội dung hơn và hấp dẫn hơn. Rồi, chúng ta đi vô chuyện chính thôi Người kể chuyện hôm nay không ai khác đó là đầu còi. Vậy mình xin nhường quyền lại cho đầu còi ngay bây giờ. ngày đẹp trời ở khu rừng ta đang ở. Chính xác là ngày 15 tháng 7, cái ngày của hồn, đội mồ đi chơi. Cái lúc trời vừa sáng, ta đang ẩn thần chuẩn bị đi ngủ và nện con vợ của ta. Và để buổi tối có sức có một con tỷ thỏ ở nhầm con thỏ đi ngang mặt của ta con thỏ đó đang đi tung tăng tung tẻ dắt trẻ đi chơi đi tới cổng nhà trời ở nhầm chuyện mẹ gọi đi sâu vào gừng và thiên chi sơ tính nhiều chuyện của ta đã nổi lên để ta đi theo coi có gì xảy ra không các người có thấy ta ở đâu không ta ở dưới đây nè Ôi con hổ mập địch kìa Hổ trả lời Mày uh, kêu ai là con hổ mập địch đi mày Thỏ bắt đầu ngại ngùng đáp Ờ thế anh không mập địch à <laughs> Hổ nhìn xuống bụng rồi hổ đáp Ờ thì có một chút thì cũng sao gọi là được mập địch được Mày có thể nhìn thân thể của tao đi Thế là hổ tiếp tục hỏi Mới sáng sớm mày làm cái gì đó hả thỏ Thỏ đáp Ờ, thấy anh bạn suốt ngày ăn uống, chả có vận động Nên muốn anh Gũ đi quanh gần để tập thể dục, chạy nhảy vui đùa cho chảy mỡ đó mà Hổ thấy vậy cũng hợp lý Ờ, thì ok, đợi tao đi ị một cái đã Và cuối cùng hai đứa tung tăng lại gặp được chú trồn lùi Bắt đầu thở gọi Ê, con trồn kia, mày đang chùi cái uh, bàn à thì tao đang chùi bàn để sợ virus Corona nó bám lên ghế, lên bàn nhà tao đó mà Hổ thấy thế liền tiếp chuyện Thôi, thì anh em mình hôm nay đi tập tăng động chung với con thỏ này đi Cho vui và cùng đi gũ thêm những người khác nữa nè Thấy vậy trùng lùi nó đáp Ok man Rồi ba bọn nó đã bắt đầu lên đường Thì gặp con cáo láo nháo thấy cáo đang tiếp tiếp tiếp nồi cơm điện và bọn nó kêu lên Ôi! tiếp tiếp tiếp thế là cả đám khuyên bảo con cáo hãy bỏ đi quay đầu là bờ trở lại với đường con cáo chứ đừng có làm con chị lạ lẫm suốt của cáo thì tất cả nó đã nhập bọn đi được một khoảng khá xa ai cũng mệt như trừ con thỏ cho đến bờ sông thì cả đám đều cùng nhau nghỉ mệt bắt đầu có một con gùa ngồi lên gùa liền nói đậu xanh hôm nay cả đám tụi bay học theo đĩ thỏ hút cỏ chạy quanh rừng à Mọi người có thấy chú thỏ này dễ thương không? Nếu mà có, anh em để lại comment giúp mình biết nha. Và nếu anh em thấy video này xàm xí và mang tính chất giải trí cao, hãy nhớ chia sẻ mạnh mẽ để cho tất cả mọi người cùng biết và hãy ờ, giúp ốc lên được 10k sub trong thời gian gần nhất nha. Nếu video này thành công á, mình hứa mình sẽ làm cái video tiếp theo và mình sẽ tiết lộ một tí đó là mờ tao mờ say tu phải đạo. <laughs> Tạm biệt mọi người nha.